chào tất cả anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu Đấy, bộ hột tài xỉu này thì trên thị trường rất là hiếm có rất là nhiều anh em đi lắc tài xỉu anh em đã tìm mua cái bộ hột tài xỉu này là không thể tìm thấy cái bộ hột tài xỉu này để cho anh em đi chơi tài xỉu Đấy, hay là anh em đi lắc tài xỉu thì nó có cái ờ, tỷ lệ về tài về xỉu đấy, hay là cái cách mà anh em có thể là giữ được cái bộ hột đấy nó đi theo ý muốn của anh em đấy, thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu nhá đấy thì không nói nhiều nữa bây giờ và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu nó là cái bộ hột tài xỉu vip nhất hiện nay đấy, vip nhất 2021 này để cho anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhá đấy trước tiên và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hồ tài xỉu này Đấy. bộ tài xỉu này tạm thời gọi nó là cái bộ hồ tài xỉu vip đi Đấy. tại vì là cái bộ hồ tài xỉu này có rất là nhiều anh em tìm mua mà anh em không thể nào tìm được đấy thì uh, giới thiệu của cái bộ hột này thì uh, cái bộ hột này thì tôi đảm bảo với anh em luôn là một nghìn phần nghìn là nó không tan nhé, nghìn là nghìn không tan thì tôi cũng uh, chỉ dọn đèn cho anh em thôi chỉ tôi đèn cho anh em thôi để cho anh em thấy được tại vì là bây giờ tôi vẫn chưa tại vì tôi mới cập nhật cái bộ hột này về à, và chia sẻ luôn cho anh em nên là hơi vội Đấy, thì video sau hay clip sau tôi sẽ làm đầy đủ hơn nhé Đây. Đấy, bộ hột thì trong suốt luôn đó Đây. đó cực kỳ trong Đó. thì à, như tôi vừa giới thiệu đây là cái bộ tài xỉu vip mới nhất 2021 này để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể lắp cái bộ hột tài xỉu này nó cho anh em tỷ lệ thắng cực kỳ cao luôn Ở cái, cái bộ hột tài xỉu này đã ừ, khi mà đã về bên cơ sở tôi anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài xỉu này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đi bây giờ và tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu này nhé. đây là anh em chỉ cần cách lắc bình thường thôi nhé đây. tôi sẽ lắc bình thường cho anh em Đấy. lắc bình thường cho anh em thôi trời bão như thế này thì lựa sao được Đấy, anh em nghe thấy không đi cực kỳ giáp luôn Ừ. Đấy. đi cực kỳ dắp nhé đó anh em thấy ờ, cái bộ hột này nó có ok nó có cái bộ hột tài xỉu này nó có ok với anh em để cho anh em đi uh, cầm cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc tài xỉu đấy, thì ở những cái đấu trường lớn ấy thì cái bộ hột tài xỉu uh, vip này đấy, anh em xem qua cái video này đấy, thì đây là anh em chỉ xem qua thôi còn anh em nào mà muốn lên cơ sở tìm tận mắt tận tay anh em lắc cái bộ hột này để anh em về anh em có thể tự tin anh em cầm cái bộ hồ tài xỉu này anh em đến những cái đầu trường anh em đến những cái đấu trường lớn đó đấy chính là cái bộ hồ tài xỉu mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đấy, giới thiệu cho anh em về cái bộ hồ tài xỉu VIP mới nhất 2021 này dành cho anh em đấy, rất là nhiều anh em đi tìm nhưng mà anh em không thể nào tìm thấy được đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu này thì cứ alo cho tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy, và Zalo cũng vậy hai số trên điện thoại trên màn hình luôn nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi cũng sẽ so sánh thêm với cái bộ hột tài xỉu VIP này với cái bộ hột tài xỉu thường đấy nhá bộ VIP với cả bộ thường đây đây chính là bộ VIP với bộ thường 556 à. đây anh em cùng so sánh đó một bộ hột rất đẹp và bộ hột còn lại cũng đẹp nhưng không đẹp bằng Đấy, cũng đẹp nhưng không đẹp bằng Đấy, thì ờ, tôi đảm bảo với anh em luôn là khi mà anh em đã sử dụng cái bộ hột này rồi thì đưa cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà thường thì anh em không buồn cầm đấy, đảm bảo với anh em luôn là không buồn cầm luôn đấy, đến như tôi thì tôi cũng cảm giác nghe tôi không buồn cầm những cái bộ hột tài xỉu này nữa rồi đấy. đấy nó bộ hột nó đi rất là hiệu quả cho anh em và đi rất là đúng đấy lên tài thì lên tài 11 12 xuống xỉu thì xuống xỉu 9 10 đấy. rất là hiệu quả rất là cực kỳ khó đoán